mới biết là uh, cái lời nói của chúng ta nó có mang mang gì mang năng lượng tần sóng gì theo cái lời nói mà lúc đó các bạn biết đó chắc chắn là cảm xúc cảm xúc chưa nhiều bởi vì một bên chúng ta quay sang nói gì ạ tôi yêu bạn tôi thương bạn trai nước yêu quý của tôi còn một bên là vẫn là trạng thái đó chúng ta nói là tao ghét mày tao căm thù mày đồ chai nước bẩn thỉu thì các bạn thấy là gì ạ cái trạng thái đó là sao vẫn một cơ thể nói ra thì sao năng lượng nó gì ạ nó không bị thay đổi lắm thay đổi nhiều lắm ở gì ở cái tần sóng cảm xúc còn nếu như chúng ta thực sự chúng ta thực sự nói với cái, cái lúc mà chúng ta bực tức ấy thì cảm xúc nó lên cao nó khác còn khi chúng ta yêu thương chúng ta nói lời yêu thương thì cái cảm xúc trạng thái đấy nó càng rõ nét hơn nữa điều đầu tiên thì uh, khi đọc về những cuốn như cuốn sách trở về không này đó hay là khuẩn zero thì các anh chị sẽ biết được biết được đó là gì ạ từ xưa người Hawaii cổ người ta đã chữa chữa lành mọi vấn đề từ cái cơ thể cơ thể bệnh cho đến gì ạ sự mất cân bằng trong tâm thức và điều này nó chỉ được truyền lại truyền lại mà nếu bây giờ chúng ta gõ lên mạng ấy, cái từ Hoponopono thì chúng ta mới thấy là một cái câu ứng dụng rất bình thường thế nhưng khi đọc một cái cuốn sách của ông Helen thì mới thấy gì ạ mới thấy nó cực kỳ giá trị những năm à, năm 1940 gì đó nó khá lâu rồi 1940 hay 50 đó thì vì có một cái trại có một cái chạy điên các bạn nhá chạy điên đâu khoảng độ vài trăm vài trăm bệnh nhân điên và ở đây á, thì cái chạy điên đó là toàn bệnh bệnh bệnh điên mà mà dạng tăng động ấy. luôn gây gổ đánh nhau và rất nhiều bác sĩ đến đó đến đến bệnh viện đó đều gì ạ sẵn sàng bỏ nghề vì có thể bệnh nhân nó đánh ra nữa chứ đừng nói là chữa bệnh và người ta ở bệnh viện đó thường thường bác sĩ chỉ dùng cái gì các bạn biết không bệnh nhân của chạy điên mà thì người ta dùng gì ạ toàn dùng thuốc ngủ thuốc an thần tiêm cho bệnh nhân và khi nghe tên của bác sĩ Helen là người là người à, chữa lành là người chữa lành có thể giúp được những cái giải pháp này cho trại điên thì người ta cử bác sĩ đó ông Helen đến đó và tiến sĩ Helen đến đó thì các bạn biết là ông ấy chữa lành kiểu gì không ạ ông ấy không xuống không xuống bệnh viện luôn không hề xuống trại điên luôn hàng ngày ông ấy chắp tay sau đít ông đi vòng quanh tất cả lán ở và xung quanh chạy điên ạ và ông ấy cúi đầu xuống ông nhìn cỏ cây xung quanh và ông chỉ đọc cái câu thần chú này anh chị biết một điều gì xảy ra không? chỉ nói nói với gì ạ nói với một cái năng lượng đầy yêu thương với gì vạn vật xung quanh xung quanh cái chạy điên đó vậy mà một năm thôi nhá một năm sau trại điên đó không còn người nào hình như chỉ còn có đâu hai người hay ba người là họ đánh nhau nhiều quá họ đi viện họ không được tẩy rửa thông qua câu thần chú còn lại tất cả về nhà về nhà trong trạng thái bình an và hết bệnh chỉ bằng câu thần chú này khi đọc cái cuốn sách đó tôi đọc đi đọc lại tôi bảo quái lạ sao câu này hay sao cái phương pháp này hay đấy chữa lành cho cả chạy điên bằng gì bằng mỗi câu thần chú một câu thần chú đó là câu gì nói lời biết ơn tha thứ đấy mà nó đạt được điều đó chạy điên người ta làm được điều đó thì các anh chị thử nghĩ xem những trẻ tăng động tự kỷ có làm được không ạ tôi khẳng định làm được đó nhưng niềm tin của cha mẹ phải có nên những ai ấy, có vấn đề về cha mẹ mà có đứa con có vấn đề đó hãy đọc những cuốn sách đó đi thì đến với cái lớp tôi chia sẻ các anh chị vận hành nó sẽ thay đổi hết